lần thứ ba ta thi nhầm bi thầm măng sát năng gặp cha mi con đem hết lòng thành kính xưng vi pháp lần thứ ba ta thi nhầm bi khăng khăng sát năng gặp cha mi con đem hết lòng thành kính xưng vi tăng lần thứ ba Tỳ Saranaka Hanang năng Phép Huy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu ma phành tê dạ sinh vân bà na ti bà ta về ra mani sẽ khả bà năng sama yami con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh adina na về ra mani sẽ khả bà năng sama yami con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp Cà mê su mi cha cha ra Quê Ramani Sức Khả Mà Đăng Sama Adiyami Con xin vinh vâng giữ điều học là Quý Ranh Sa Sĩ Tà Dâm Mũ Sa Hoa Đa Quê Ramani Sức Khả Mà Đăng Sama Adiyami Con xin vinh vâng giữ điều học là Quý Ranh Sa Sự Nói Dối Sura Mê Đá Gia Mắt Chấp Ma Đát Tha Na về Ramani Sikha Badang Sama Yami Con xin vâng dự vâng điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai Panati Pata về Ramani Sikha Badang Samadhyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh Adinna dana veramani sikha padang Samariya mi con xin quân giữ điều học là cuối tránh xa sự trộm cắp Kame su mít cha cha ra ve ra mani sikha pa đăng mi con xin vâng giữ điều học là cố tránh xa sự tà dâm musa wada ve ra mani ba đăng samadhiya mi con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura me ra yamat chapa madathana veramani sikha ba đăng samadhiya mi con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu hoài imani vancha sikha badani athukang katawa apamadena nichaka lặng tập rakitapang chư thiện cái nên thọ truyền ngũ giới này cho được trong sạch với quân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên như vui sa thu sa thu lành thai và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm vi hoàng thành Phật tử chúng con Và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh สัทธาจะปุมัตถาเดวานากามหิทิกาปุญญโนอนุโมดันตุจิตังรักขันตุสาสนังอากาสัพพาจะมุมัตถาเดวานากามหิทิกาปุญญโนอนุโมดันตุจิตังรักขันตุราคาเกอากาสัพตาจะมุมัตถาเดวา Naga mahitnika punyang no anumodan tu chip răng rát khăn tu Nhà ta vô a ca sát tha cha bum mát tha đệ qua naga Mahitnika punyang no anumodan tu chip răng rát khăn tu Phá ni no a ca sát tha cha bum mát tha đệ qua naga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 ca ye na wa cha ma ta sa ti đa se tu ga tăng ca tăng ye cha ye sa ta san nhi no a thi ye cha sa ta a san nhi no ca tăng quân nhã pa lăng mai hằng, sắp bê ba ri ba hoàn tu tê ye tăng ca tăng suy đi tăng Dinh năng quân nhã pa lăng ma ya ye cha tha na cha nam ti Đề qua gam to ni quê đa dùm sắp bê lộ cam hí Ye sát ta chí quan ta ha ra he tu ca ma môn nhằng phụ cha năng sắp về la bàn thu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành à, do thân khẩu y tu hành gieo nên dù là phước bao vững bền có thể tiếp chung đồ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hương dân ban chúng sanh hay viết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu à, xin cùng thiên chúng đến hầu mất ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hương hiện nay khắp cùng chung sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quy ung dung thâm nhàn chung sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bao cung dường qua thành thực phẩm mùi hương thọ nồng y đăng nô nha ti năng hô tú su khi ta hôn tú nha ta vô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 Asawakkhaya quá hằng hô tú Anagate Kale Ý đăng quá tá mê quân nhân đa năng Asawakkhaya quá hằng hô tú Anagate Kale Ý đăng quá tá mê quân nhân đa năng Asawakkhaya quá hằng hô tú Anagate Kale Xin do sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vì như lai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mỗi điều hạnh phúc thành đòn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau nguyện cầu tam bảo từ hàng độ nguyện thoát ba tay nước lửa binh Nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết Nguyện cho nhân loại ráng tu hành Nguyện gìn tam học giới định tuệ Nguyện đoạn tham sân si độc sanh Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ Nguyện diệt tâm tham háo lợi danh Nguyện tu tinh tấn không giải đãi Nguyện sao đạo quả sớm viên thành trần như khúc xương không mà con chó đói cố căm gặm lì ngủ trần như thịt tử si quả thăm nhau mổ kệ gì thú tha ngủ trần như đuốc rôm phà cầm đi ngược gió ắt là phỏng tay ngủ trần hầm lửa đỏ gai xa chân xuống đó hàng ngày khổ đau ngủ trần tự giấc chim bao thấy rồi liền mất dễ nào bền gai. Ngũ trần như vật mượn xài Xài xong phải trả giữ hoài được sao Ngũ trần như trái chín cây Ngại cây ngại nhánh vợ đau ở rừng Ngũ trần rau kiếm sáng trưng Phạm dầm mắt khổ nửa đừng dễ vui ngũ trần giao thớt đủ đôi người mê băm đấm bị bầm nhồi nát tan ngủ trần đầu rắn hổ mang có hai túi ngọc lại càng dễ kinh ai tu liệu lấy giữ mình mười điều tội cổ đinh ninh chớ sờ cảm nhân đã xin thọ trì tâm quy dẫn giới xong dạ dạ con kính đảnh lễ ờ, đại đức tịnh đạt mới vào rung dạ con đã xin giới xong mà siết một quỳnh chắc bị trở ngại gì rồi và dạ, con kính thỉnh ờ, đại đức tịnh đạt cho chúng con học sớm 6 phút Dạ, con xin thỉnh Pháp Sư Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân ca Giá Con kính định lễ Đức Phật, con kính định lễ Giáo Pháp, con kính định lễ Đức Tăng Con kính định lễ Thường Tọ Minh Hạnh Đại Đức Tinh Đạt cùng Chư Tôn Đức Và dạ, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân xin thỉnh Pháp Sư Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn quản Phật nhậm đời nhưng chẳng dĩ hơi Quyết lòng mở đạo dạy đời Nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thính dự phát từ Đó là nhóm Kiều Trần Như Được hướng nếm hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 năm dạ hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đã mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn và dạ, hôm nay còn xuống 5 phút và con kính thỉnh ờ, đại đức tịnh đạt cho chúng con học sớm 5 phút và sư có máy xong cho con xin tín hiệu nếu được thì sư cho chúng con học sớm không thì ờ, dạ con thấy tín hiệu của sư rồi dạ con kính thỉnh ờ, đại đức tịnh đạt hướng dẫn dạy cho chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay và con kính dân mít đến đây Đức Tịnh Đạt. Dạ Nam Mô Bút thai Giá Dạ chúng con xin ờ, kính lễ ờ, Chư Tăng đến ờ, Thượng tọa Minh Thành Ờ, và mến chào toàn thể quý vị ờ, đang ờ, có mặt ở diễn đàn Pháp Phú Kinh và dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. À. và ngày hôm nay Pháp Phú Kinh diễn đàn Pháp Phú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với cái ôn tập cuối tuần à, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú số 109 và 160 phẩm tự ngã Atawakka à cô cô cô cô Rộng Đông chưa có chưa có bài dương sự hả Dạ hôm nay à, hôm nay à, một cái à, buổi ôn tập cuối tuần cũng rất là đặc biệt. Đối với quý vị thì ngày hôm nay Tịnh Đạt đang có mặt ở giảng đường của chùa Tứ Phương Tăng và vào giờ này cũng là cái giờ học lớp học hàng ngày tại chùa Tứ Phương Tăng cũng học về chuyên đề về pháp cú À, và hôm nay thì à, lớp học à, cũng ôn tập về à, kinh pháp cú cho nên à, Thịnh Đạt xin được à, kết hợp à, các vị ôn tập trên à, diễn đàn và Thịnh Đạt cũng à, hướng dẫn cho ôn tập tại à, giảng đường chùa Tứ Thiên Tăng nhà sư mới ờ, vừa gửi bài duyên sự cho cô Đặng Đông, cô Đặng Đông kiểm tra dùm sư nhé. và <coughs> dạ, Nam mô Bổn bút ờ, Thầy ờ, giá. Và dạ, để bắt đầu cho cái buổi ôn tập ngày hôm nay à, tại dạng và diễn đàn Pháp Phú Kinh cũng như là à, giảng đường chùa Tứ Phương Tăng. À, cũng trong cũng thỉnh chư tăng Ờ, và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ Phật Nam mô ta ta sa a ra Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะÀ, ờ, kính thưa quý vị trong giảng đường ờ, hôm nay thì ờ, cũng có nhân cái cái buổi ôn tập pháp cú kinh trên diễn đàn trên bao thoát của diễn đàn pháp cú kinh cũng như là cái buổi ôn tập à, pháp cú của giảng đường chùa Đức Phương Tăng mình thì sư xin kết hợp hai cái buổi học này à, trực tuyến cũng như là à, trực tiếp ở tại giảng đường bây giờ xin à, quý vị chúng ta à, đợi giây lát à, các vị khác tập trung thì à, sư hướng dẫn ở diễn đàn pháp cú kinh trước nha quý vị à, à, lắng nghe cũng như là À, tất cả Phật tử quý vị ở trên diễn đàn Pháp Phú Kinh hôm nay à, chúng ta có một cái nhân duyên à, kết hợp hai cái buổi ôn tập và cũng như là cũng thường lệ à, chúng ta cũng ôn tập bình thường thôi nhưng mà đặc biệt một điều là một lát nữa đó à, quý vị ôn tập đó thì à, cái lời ôn tập của quý vị sẽ sẽ bình đàn sẽ phát ra lo cho tất cả mọi người À, diễn đàn ở, à, ở tại à, giảng đường pháp tu uh, phương tăng cùng lắng nghe uh, coi như là hôm nay cái nickname tỳ khu tịnh đạt có đến là uh, trên 20 vị uh, học viên uh, trên 20 vị học viên tại vì uh, đang là cái khóa tu hè uh, hiện tại chùa tứ phương tăng này trên có trên 20 vị học viên uh, đang ở chùa và dạ, sa thú sa thú làm thai cái này à, có mở à, lên trên à, máy được không? À, cô lên trên trên cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái ông à dạ vâng à, ở diễn đàn ờ, pháp phú kinh à, đang trực tuyến thì hôm nay chúng ta ôn tập à, hai câu kệ ngôn pháp phú số 159 và câu số 160 còn tại à, giảng đường học à, tiếp ở chùa thứ Phương Tăng thì chúng ta sẽ ôn tập là 8 câu câu số 61 câu số 78 câu số 87 câu số 128 câu số 173 câu số 182 và câu, câu số 190 và câu số 333 là 10 câu và à, 8 câu rồi à, anh chị chờ cho à, trong khi chờ đợi à, à, lớp học à, trực tiếp tại giảng đường thì à, tình à, trạng xin được à, ôn tập trước ở trên à, à, room pháp thuyết kinh câu số 190 và câu số 160 à, à, câu số 159 và một câu số 160 dạ yeah. ngã câu số 159 Atanan cheta thakayira Yathanya manusa sati Sudanto vata dhamme tha Atahi kira dumdatmo Atanan cheta thakayira sati sudanto wata pira hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người khéo tự điều người khó ai tự điều phục hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người khéo tự điều điều người khó thai tự điều phục câu số 160 Atahi atano nato kohi nato parosia Atanahi sudantena na na thăng lapati dun lapang Atahi atano nato kohi nato parosia Atana hi sudantena na thăng la pati dun la phăng tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. À, và kính thưa quý vị thì à, hôm nay chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú số 159 và câu số 160 hai câu kệ ngôn pháp cú này à, có một cái duyên sự à, có hai cái duyên sự liên quan đến à, à để hôm nay tịnh đạt à, sẽ đọc luôn cái duyên sự trước cho tất cả quý vị à, chúng ta sau đó mời các vị, à, tất cả quý vị chúng ta cùng ôn tập câu số 159 câu kệ ngôn pháp cú này đức bổn sư thuyết khi ngài ngự tại chia tao quán áo quý hà đó đề cập đến uh, trưởng lão Pathanikatissa thầy là một vị tỳ khu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền nhưng chính thầy thì không cố gắng đến đêm á, muốn ngủ chừng nào thì ngủ các vị tỳ kheo khác sau khi biết được rằng người thầy của mình hướng dẫn chỉ là lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật à, sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy. Nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Tiếp theo là duyên sự tóm tắt của câu kệ ngôn pháp cú số 160. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư Thuyết khi ngự tại Chetavana Vihara đề cập đến mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa. Một vị trưởng lão Ni kia hạ sanh một con trai mà bà đã thọ thai từ lúc chưa xuất gia. Đức vua Pasenadi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau, cậu bé lớn lên cũng xin đi xuất gia và đắc quả a la hán là trưởng lão Kumara Kassapa. Tuy nhiên, trưởng lão Ni không thể dứt tình mẫu tử ngày kia thấy trưởng lão Kumara Kassapa, con của bà, đi trì bình. Bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng Ngài không đáp lại sự chiều mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh, thúc giục bà sớm dập tắt các tâm luyến ái và các quả a la hán nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả đức phật giải thích rằng này các tỳ khưu người nào nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sinh lên cõi trời hoặc chứng đắc quả đạo quả bởi vậy cho nên mình hãy là chỗ nương tựa của mình chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy à, hết À, đây là nội dung à, hai câu kệ ngôn pháp cú và duyên sự tóm tắt à, trong à, phẩm Cá phẩm tự ngã mà diễn đàn pháp cú kinh chúng ta ôn tập ngày hôm nay. À, thưa tất cả hội chúng tại giảng đường chùa Thứ Hương Tăng, à, đây là một cái sinh hoạt à, quý vị thấy trên à, màn hình đó. À, sinh hoạt à, với cái chương trình là Paul Talk à, diễn đàn Pháp cú Kinh à, hàng ngày đó trong các ngày trong tuần thì sẽ có một cái vị giảng sư để mà giảng về pháp cú mỗi vị sẽ giảng một câu kinh pháp cú à, suốt 423 câu và ngày chủ nhật đó, lúc trước đó là ngày giảng của à, đại đức uh, pháp tính ở chùa Vũ Đức nhưng khi mà sư mất rồi đó thì à, cái ngày này chưa có tìm được cái vị thay thế à, cuối cùng thì à, nhân duyên tình cờ à, thấy một cái ngày trống như vậy à, mà chưa có một cái giờ giảng nào hết cho nên tịnh đạt cũng xin ban tổ chức à, các vị ở trong ban điều hành mở ra một cái lớp học gọi là ôn tập cuối tuần cũng về pháp cú kinh tức là trong tuần đó mình học cái gì thì cuối tuần mình ôn lại những cái à, câu kinh pháp cú đó với cái duyên sự tóm tắt bởi vì uh, kinh pháp cú đó uh, chúng ta học đó đó là chánh kinh chúng ta học uh, những câu kinh câu kệ ngôn pháp cú 423 câu đó là chánh kinh đức phật ngày, ngày, ngày nói còn câu chuyện đó đó là về phần chú giải tức là các à, ngài sau này thu thập lại các cái duyên sự à, nguyên nhân gì à, nguyên cái câu chuyện gì mà nhân cái cơ hội đó đức phật ngài nói lên câu chuyện ngôn pháp cú à, thì à, trong cái buổi à, ôn tập cuối tuần hàng tuần đó ngày chủ nhật hàng tuần đó thì tịnh đạt sẽ hướng dẫn để mà các cái vị phật tử ở trên diễn đàn này có nhiều vị cũng ờ, à, rất là tinh tấn ừ. ở Việt Nam có ở nước ngoài có à, tuy rằng là, là cái thời gian nó không có giống nhau nhưng mà các quý vị à, này rất là tinh tấn để mà tham gia các cái buổi học ở trên diễn đàn à, và cái chương trình ôn tập cuối tuần à, như sau là một ngày, một tuần như vậy đó tức là một buổi ôn tập như vậy chúng ta sẽ ôn tập 2 đến 3 câu kệ ngôn pháp cú Ờ, và đầu tiên đó là sư sẽ đọc à, ôn tập tập thể tức là sư sẽ đọc trước sau đó là các cái vị phật tử ở trên diễn đàn này à, luân phiên nhau để mà à, cầm mic à, ôn tập một lát nữa thì à, hội chúng à, ở giảng đường chúng ta sẽ nghe à, những phật tử này kể những câu kệ ngôn có cứu và đọc lại cái duyên sự giúp cho khi mà mình học rồi đó à, giúp cho mình à, ôn lại những kiến thức à, ôn lại những kiến thức đã học à, ôn lại những kiến thức đã học à, và như vậy đó là sẽ giúp cho mình à, thấm thía hơn à, nhớ nhiều hơn à, thay vì là, là chúng ta chỉ ngồi thụ động để mà nghe à, à, kính thưa quý vị ở trên diễn đàn pháp cú kinh thì hiện tại giảng đường ở tại chùa thứ Phương Tăng đó là trên 20 ờ, học viên à, đang tham gia tức là hôm nay đó rung diễn đàn pháp phú kinh chúng ta rất là đông đảo à, tuy rằng chỉ có một cái nick à, tỳ khu tình đạt nhưng mà à, gồm có là trên 20 nhân khẩu à, à, <laughs> quý vị hôm nay là một ờ, cái nhân duyên rất là đặc biệt dạ rất là đặc biệt hôm nay các vị à, kể kinh ôn tập không chỉ đó là những thành viên à, những vị à, tham gia diễn đàn nghe à, nghe qua trực tuyến mà à, ở giảng đường tại chùa của Kinh Tăng cũng đang lắng nghe quý vị cho nên à, hôm nay à, rất là đặc biệt và quan hỷ bây giờ thì à, xin, xin mời à, à các vị à, trên à, chúng ta bắt đầu cho buổi ôn tập ngày hôm nay Dạ, đầu tiên thì à, xin mời cô Cẩm Vân. Cô Cẩm Vân là à, thân mẫu của à, sư Phật Tính tại chùa Vũ Đức. Dạ, xin mời cô Cẩm Vân ạ. À.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 hành nhá mana manu manu sa sati su đàn tổ quá tá đầm mề thá atta hi ki ra đúc đa mồ atta năn chề tá thà cá dí ra gia thành nhá manu sa sati su đàn tổ hoa tá đã đầm mề thá áp tà hí ký rá bút đa mồ hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người khéo tự điều điều người khó thai tự điều phục hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người khéo tự điều điều dạ cô cẩm vân ơi cô cẩm vân cầm mic lại cô cẩm vân ơi kệ pháp cú 159 Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại chê tá quá ná quý hà rá Đề cập đến trưởng lão phá tha ni cá tiết xá thầy là một vị tỳ khu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền nhưng chính thầy thì không cố gắng đến đêm muốn ngủ chừng nào thì ngủ còn các tỳ khu khác còn các tỳ khu khác sau khi biết được rằng người thầy hướng dẫn chỉ dạy chỉ giảng lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói nên đã đến bạch với Đức Phật Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã và hết câu Phật Cú số 160 Atta hi attano na tho Cô hi na tho paro chi ya Atta na hi su đàn đề na Na thằng la pa ti, Đùm la bằng Atta hi attano na tho cô hí na thô pá rô xí ya, áp tá na hí sú đàn đề na na thằng la bá tí đùm lá bằng tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được bản dịch của hòa thượng minh châu Chuyên sự câu số 160 Đức Bổn Sư Thuyết khi ngự, khi ngự tại Chi Tá Quá Ná Quý Hà Rá Đề cập đến mẹ của trưởng lão Cú Ma Rá Cáp xa Một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia đức vua phá nê ná đi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn về sau cậu bé lớn lên cũng sinh xuất gia và đắc quả a la hán là trưởng lão cú na ca cáp sa pa tuy nhiên trưởng lão ni không thể nhất tình ngũ tử ngày kia thấy trưởng lão Kuma Ra Cát Sapa con của bà đi trì bình bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái nhưng ngài không đáp lại sự triều mến ấy thái độ của người con thức tỉnh dục bà sớm dập tắt tâm liên ái và đắc quả a la hán nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả đức phật giải thích rằng này các tỳ khu người nào nương cậy các khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đạo quả bởi vậy cho nên mình hãy là chỗ nương tựa của mình chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy Dạ hết, dạ con đã đọc bài xong Dạ mến mời bàn tay của phật Nguồn Lào Cai Dạ cảm ơn cô Cẩm Vân ạ Con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng Con kính đỉnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh Con kính đỉnh lễ à, Đại Đức Tịnh Đạt con xin kính lễ cô tu nữ như pháp cô tu nữ tuệ duyên con xin kính chào toàn thể đạo tràng Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, ừ, Phạm cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, con xin phép được ôn bài câu pháp cú 159. Dạ, con kính chiên đại đức tịnh đạt điện âm thanh nghe rõ ạ. Attanang à, che ta tha ca di yi na à, thanh năng na nụ sa sa ti dù đam tô qua ta đam mê ta Attahike Radundamo Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã dạ, con xin phép được à, đọc duyên sự. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Chetawana Quý Hà Rá, đề cập đến trưởng lão Bá Tha ni Cá Tít Xá. Thầy là một vị tỳ khiêu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng, đến đêm muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Còn các vị tỳ khiêu khác, sau khi biết được rằng người thầy hướng dẫn chỉ giảng lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói, nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy. Nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Dạ, ừ. xin tiếp câu 160 ạ. Atahi antano nato kohinato tarosiya atanahi sudantena natang lapa tidun lapang tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được bản dịch của hòa thượng thích minh châu là dạ, con xin được đọc duyên sự câu pháp cú 160 kệ pháp cú này đức bổn sư thuyết khi ngự tại chê tá quá quý ha rá đề cập đến mẹ của trưởng lão cô ma rá kassapa một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất ra. Đức vua Pasenadi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau cậu bé lớn lên cũng xin xuất gia và đắc quả A-la-hán là trưởng lão Cú Ma Rá Cát Tuy nhiên, trưởng lão Ni không thể dứt tình mẫu tử. Ngày kia, thấy trưởng lão Cú Ma Rá Cát con của bà, đi trì bình, bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng Ngài không đáp lại sự chiều mến ấy. À, thái độ của người con thức tỉnh, thúc giục bà sớm dập tắt tâm luyến ái và đắc quả A-la-hán. Nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng, này các tỷ khiêu, người nào nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên, mình hãy là chỗ dựa của mình hãy là chỗ tựa của mình chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy dạ hết ạ con đã đọc bài xong con xin phép à, mời một vị kế tiếp ạ dạ, cảm ơn cô dạng đông dạ nam dạ nam mô sang khai dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức định đạt kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ dạ bây giờ thì dân xin à, đọc Phật kệ kinh pháp cú số 159 kính trang sư ta nan che ta tha ca di ra và thánh nhà man sa đi su đan tô qua ta đâm mê tha đục ta ca gì ra tu đan mô hải tự điều khéo người điều phục phở thơ thường thích minh châu kệ pháp cú này tên khi ngự tá quán á đề cập đến trưởng lão Bát Tha Bát Tha Nikati thầy khác chuyên cầu thành thiền nhưng chính thầy thì không cố gắng đến đêm muốn ngủ chừng nào thì ngủ còn các vị tỳ khu khác sau khi biết được rằng người thầy hướng dẫn chỉ giảng lý thuyết suông nhưng thực hành theo lời đã nói nên đã đến bạch với đức phật đức phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời lời mình dạy xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã câu pháp của kinh số 160 Atta hi atta no na tho Ko hi na tho pa ro si ya Atta na hi su đan te na Na thăng la phát tịch đun la phang. Atta ta hi áp ta nô na thu cô hi na tô rô si ya ta na hi su đan tế na na thăng la pha tỷ đun la phăng atai na tanonatu Inato parosia Atana isu dan tena Na thăng la pha thì la phăng Tự mình y chỉ mình Nào có y chỉ khác Nhờ khéo điều phục mình Được y chỉ khó được hổ thơ hòa thượng thích minh châu kệ pháp cú này đức bổn sư thuyết khi ngự tại chê tá quán ná quý hà rá đề cập đến mẹ của trưởng lão cú mara kasba một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một trai và một trai mà bà đã thọ thay lúc chưa xuất gia đức vua Bác Kennedy đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau, cậu bé cũng sinh xuất gia và đắc quả. Kumarat không thể giết phụ tử ngày kia. Thấy trưởng lão Kumarat con của bà Bình. Bà đến gần tấm lòng ưu ái, nhưng Ngài không đáp lại sự chiều mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh, thúc giục bà sớm dập tắt tâm liếng ái và đắc quả vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả đức phật giải thích rằng này các tỳ khưu người nào nương cậy kẻ khác không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả bởi vậy cho nên là chỗ tựa của mình chứ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy dạ hết dạ cảm ơn ờ, chị Đặng Đông đã post bài dạ bây giờ đã thấy ờ, tín hiệu của chị Trần Đạo dạ mời chị Trần Đạo Dạ, con kính cảm ơn à, cô tu nữ đại duyên. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng thọ minh hạnh, đại đức tịnh đà cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ cô tu nữ tuệ duyên. Cô tu nữ như pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn à, Nhung Phạm và sư Tịnh Đạt cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin ờ, kể câu kinh Pháp Cú số 159 ạ. À. Atta năng chê tà tha ca di ra ya dạ tha năng ma nô sa sa ti Sù đăng tô wa tà thăm mê tha Atta hi ki ra đục đa mô Atha năng chê tà tha ca di ra Giác thăng nam ma nô xá sa ti Sù đăng tô qua tà thăm mê tha Atha hi ki ra đúc đa mô Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người Khéo tự điều điều người khó thai tự điều phục đó là phổ thơ của hòa thượng thích minh châu kệ pháp cứu này đức bổn sư thuyết lên khi ngự tại chê tá quá ná vi ha rá đề cập đến trưởng lão bát tha ni cá tích xá thầy là một vị tỳ khu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền nhưng chính thầy thì không cố gắng Đến đêm muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Còn các chị thì khu khác sau khi biết được rằng người ấy, người thầy hướng dẫn chỉ giảng lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Câu kệ pháp cú số 160 ạ. À. Atta hi an ta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atang ha hi su đăng tế na na thăng lập ba tỷ đun la băng atahi an ta no na tho Kohinato Barosiya Atang Hahi Sudang Tena Na na Thăng Lắp Ba Tỳ Đún La băng. Tự mình y chỉ mình Nào có y chỉ khác Nhớ khéo điều phục mình Được y chỉ khó được Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu Kệ pháp cứu này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Chetavana Vihara đề cập đến mẹ của trưởng lão Cú Mara Kapsaba, một vị trưởng lão ni. Kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia. Đức vua Basenadi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau, cậu bé lớn lên cũng sinh xuất gia và đắc quả A-la-hán là trưởng lão Cú Mara Kapsaba. Tuy nhiên, trưởng lão Ni không thể dứt tình mẫu tử. Ngày kia, thấy trưởng lão Mara Kapsaba, con của bà, đi trì bình. Bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng Ngài không đáp lại sự triều mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh, thúc giục bà sớm giặt tâm luyến ái và đắc quả a la hán nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả đức phật giải thích rằng này các tỳ khu người nào nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên khỏi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả bởi vậy cho nên mình hãy là chỗ tựa của mình chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin cảm ơn ờ, chị Đặng Đông đã post bài và dạ, con xin ờ, gửi mít lại cho đạo tràng ạ. À. Dạ sa thú cô Trần Đạo. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thăng Mai, á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu pháp cú 159 ạ. Atta nành chê tát tha cá dĩ ra giá thành na manu sa sát tị sút đàn tô quát tá đầm mề thá át tà hí kira đút đa mồ hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người khéo tự điều điều người khó thay tự điều phục bản dịch của hòa thượng thích minh châu ạ dạ con xin à, đọc duyên sự câu pháp cú 159 trăm Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Chetawana Vihara đề cập đến trưởng lão Tatha Nika Tissa, thầy là một vị tỳ khưu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng, đến đêm muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Còn các vị tỳ kheo khác sau khi biết được rằng người thầy hướng dẫn chỉ giảng lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy. Nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải tự khéo dạy lấy mình trước đã. Con xin ôn bài câu 160 ạ. Atta hi atta atta hi atta no nato ko hi nato paro si ya atta na hi sudan te na na thằng la phát ti đút đùn lạ đùn lạ phẳng tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được bản dịch của hòa thượng thích minh châu duyên sự câu 160 kệ pháp cú này đức bổn sư thuyết khi ngự tại ta chetawana vihara đề cập đến mẹ của trưởng lão là cụ cụ mara kassapa một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất ra Đức vua Pasenadi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau cậu bé lớn lên cũng xin xuất gia và đắc quả A-la-hán là trưởng lão Kumara Kassapa. Tuy nhiên, trưởng lão Ni không thể dứt tình tử. Ngày kia thấy trưởng lão Kumara Kassapa, con của bà đi trì bình. Bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng ngài không đáp lại sự chiều mến ấy. Thái độ của người con tức tỉnh thúc giục bà sớm dập tắt luyến ái và đắc quả A-la-hán. Nghe vị trưởng lão Ni chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng Này các tỳ kheo, người, người nào nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên hãy tự hãy mình hãy là chỗ chỗ tựa của mình, chứ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy ạ. Dạ con xin hết ạ con đã ôn bài xong kính mời ship <clears throat> Nguyệt can đa dạ. Nam mô Bụt Thầy Nam mô Tham Mây Nam mô Sam Khai Con kính đảnh lễ ba ngôi tam đạo con kính đảnh lễ Mỹ sư với bà với cô tư nữ con kính chào đạo. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số chín ta năng chê tát tha các dĩ ra chắc thành nát mắt mút ra sát tích xuất đạo anh vô vắt tát thầm mê các ách tà hít các ách rút đá mô ách ta năng chê tát tha các dĩ ra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 thanh nhamanusa sati sudanto watat thamme thaat ta hikira dun đáp mô hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người khéo tự điều điều người khó thai tự điều phục của hòa thượng thích minh châu anh ta nan chê thành tha kha ra Yatanyama dạ nusasati Sudantu wa tadam netha Antahiki radundamu Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thiết lên khi ngự tại Chetavana Vihara đề cập đến trưởng lão Patha Nikatissa Thầy là một vị tỳ khu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng. Đến đêm muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Còn các vị tỳ khu khác, sau khi biết được rằng người thầy hướng dẫn chỉ giảng lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói, nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy. Nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác, thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Và câu phát cuối số 160. Atta hi atta no na thu ko hi na thu paru si ya atta na hi su dan te na na thằng la phát tích đun la phăng Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, tự y chỉ khó được, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh thấy anh ta nu na tu, cô hi na tu parusia, anh ta na hi su đan te na, na thăng la pha ti đun la phăng. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư Thiết khi ngự tại tóc quý hà rá đề cập đến mẹ của trưởng lão rá Kumarakassapa, một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia Đức vua xê ná Pasenadi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn, về sau cậu bé lớn lên. Cũng khôn lớn, về sau cậu bé lớn lên cũng xin xuất gia và đắc quả A-la-hán là trưởng lão Kumarakassapa. Tuy nhiên, trưởng lão Ni không thể dứt tình mẫu tử. Ngày kia thấy trưởng lão Kumarakassapa, con của bà, đi trì bình và đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng Ngài không đáp lại sự triều mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh thúc giục bà sớm dập tắt tâm luyến ái và đắc quả A-la-hán. Nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng, này các tỳ khu, người nào nuôi cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên, mình hãy là chỗ tựa của mình, chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo trang. Dạ, con xin phép um, được hết ạ. À. Con kính cho biết đến đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bút Thầy. Dạ, rồi chúng ta giữ im Dạ, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? À? và dạ, dạ. à, tiếp theo cho đây là cái à, à, buổi à, ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú số 190 năm 59 và 160 của à, các học viên tại chùa Tứ Phương Tăng à, ôn tập tập thể cùng tham gia à, với diễn đàn pháp cú à, của chúng ta à, quý vị à, nghe rõ âm thanh thì để à, quý, quý vị à, chúng ta cùng à, ôn tập yeah. Dạ. dạ xa tú xa tú dạ rồi à, và dạ, các học viên à, tại à, lớp học à, tại chùa trước chúng ta chúng ta bắt đầu à, bắt đầu đọc nha chúng ta đọc à, Nam Mô Tá Xá một lần rồi chúng ta bắt đầu đọc câu cơ thể ngôn chín và duyên sự tất tắc Nam Mô Thank you. à, chúng ta bắt đầu đọc tát năn chê câu à, pháp cú số 160 trăm sáu mươi chúng ta cũng lần hai dạ um, à, trong uh, diễn đàn của mình là quý phật tử uh, vị nào còn chưa được ôn bài không ạ à? chúng ta còn được uh, à, vài phút nữa thôi à, chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi um, à, tình đàn cũng xin được uh, uh, xin phép và các vị à, chưa được ôn bài chúng ta cũng quan nghĩ cho ngày hôm nay cũng là cái duyên sự à, cái nhân viên trùng hợp đặc biệt à, lớp à, ôn tập diễn đàn pháp phú kinh à, tại à, room à, bao và cũng như là à, lớp học à, giảng đường tại chùa Đức Phương tân Bình Phước à, và hôm nay thì à, diễn đàn pháp phú kinh chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn à, câu 159 và câu số 160 à, hai câu tiền ngôn pháp cú này trong ờ, phẩm tự ngã hết sáu bóc cá à, nội dung hai câu kiện ngôn pháp cú này ờ, dạy cho chúng ta về ờ, cũng như là những câu chuyện ngôn pháp cú có cái nội dung tương tự có nội dung tương tự ở trong hồng tự ngã mà tịnh Đạt đã từng trình bày với quý vị đó là à, biết yêu lấy bản thân mình với cái sự à, đúng cách và trong hai câu nghe môn pháp cú này thì à, chúng ta thấy là câu số năm 159 à, nói về một cái vị à, trưởng lão à, hướng dẫn cho à, những người thực hành theo giáo pháp của Đức Phật nhưng chính bản thân của vị đó thì không có làm theo những cái lời mình đã nói do cái nhân nguyên cớ này mà Đức Phật Ngài đã dạy đó là à, hãy tự làm cho mình như điều dạy người à, khéo tự điều điều người khó thay tự điều phục cái việc mà mình nói hay mình giúp cho người khác giải quyết được cái thắc cái khúc mắc mình đưa lời tư vấn cho người khác thoát được khỏi những cái vướng bận thì cái điều đó rất là dễ bởi vì mình chỉ nói nhưng cái điều quan trọng hơn đó là cái lời nói đó nó cứ đi đôi với cái thực hành hay không thí dụ như thực tế mà nói đó là mình hay khuyên những người khác ăn hiền ở lành hay là làm các công đức như là bố thí trì giới nhưng nếu cái lời nói của mình á được có giá trị và được nhiều người chấp nhận thì mình phải là người hiền mình phải là người thường xuyên bố thí và mình phải là người thường xuyên trì giới thì khi mà mình nói ra những lời nói đó à, nó mang đến một cái cái à, hiệu quả về cái lời nói thiện còn như không á mình chỉ nói biết như vậy nhưng mà không có thực hành theo thì cũng không có lợi ích gì cũng giống như à, trong một cái câu kinh pháp cú mà đức phật ngày dạy là muỗng với bị canh cho dù là mình có à, đọc kinh điển mình có học kinh điển nhưng mà không có hành trì đó mình không có thực hành thì cũng không có mang đến cái kết quả giống như là cái muỗng ở trong cái nồi canh cho dù là nằm trong cái nồi canh cũng không có nếm được cái hương vị của cái vị canh đó à, mình phải là những người à, trải nghiệm những cái pháp mà Đức Phật ngày dạy à, chúng ta thực hành và chúng ta chia sẻ thì đó mới là một cái cái đời sống tự điều phục mình trước khi mình đem giáo hóa người à, tự giác hay giác tha à, tự mình giác ngộ tự mình hiểu tự mình à, bản thân mình trải nghiệm qua rồi thì chúng ta mới giúp người khác được như vậy mới là hiệu quả còn câu kệ ngôn có cuốn số 160 à, nói về cái việc đó là dựa trên bản thân mình chứ không phải tùy thuộc vào người khác ở đây ngay cả là người thầy của mình đi nữa thì là những người giúp đỡ mình ở trên con đường học đạo hành đạo chứ mình không có tùy thuộc vào cái người đó cái người đó tốt thì mình tốt theo cái người đó không tốt thì mình cũng không không tốt theo thì cái điều đó nó không có mang đến một cái lợi ích gì hết thì à, kính thưa quý vị ở trên diễn đàn pháp phú kinh hôm nay chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú số 159 và số 160 à, hôm nay thì à, phải nói là một cái duyên sự à, trùng hợp và cũng rất là đặc biệt à, à diễn đàn phố quốc kinh chúng ta hôm nay thì à, với số lượng à, cũng là bao nhiêu cái vị tham gia diễn đàn đó nhưng hôm nay thì có thêm rất là đông đảo học viên tại chùa Đức Phương Tăng do vì đây, đây là đang cái khóa tu hè cho các vị học sinh à, cho các bạn học sinh à, sau khi kết thúc cái mùa hè tôi học à, để mà được học kinh học pháp để nghe các sư giảng dạy trong suốt một tháng à, đây là một cái à, nhân duyên à, cho bạn được trải nghiệm ở trong cuộc sống thiền môn à, và nếu không có gì thay đổi thì chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập với câu kệ ngôn pháp cú số 161 liên quan đến uh, tích truyện dung sự thiện nam Mahakala câu số 107 uh, 162 liên quan đến tích truyện duyên sự Devadatta chúng ta cũng à, hết cái thời gian sinh hoạt ở trên diễn đàn rồi à, xin à, được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn và tham gia lớp học ôn tập cuối tuần à, của diễn đàn pháp quốc kinh một lần nữa xin được tri ân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 Cha xa thú, xa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt và dạ, và dạ, Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung và dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo và con kính dân mít đến Đại Đức Tịnh Đạt Awantu sapa manggalang ratantu sapa dewata sapa buddha nupawena sapa dhamma nupawena sapa sangha nupawena sada soti awantu te sabu sabu và sa thú sa thú lành thai chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức tịnh đạt của trường chư tôn đức đã vào đông chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và ôn tập cuối tuần ngày hôm nay chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng Yadevata Samti Viharawa Sini Thu Pe Gare Bồ Thi Gare Ta Hình Ta Hình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 cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng ba tuyết cha tề thập bề pi đúc khát sa kha ron tu sang kha yang ta tu di rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la tăng phổ hồ tu sa mắc ngô hoa atha ya cha hi ta ya cha âm hệ ra khan tu sắc thầm mô thập bề pi thầm ma cha ri đô vô thêm thầm pha vô ni ya ma thầm ma ri ya ma về đi tề và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính cảm ơn quý phật tử đã quân tập vào rong nghe pháp kính mời quý phật tử ngày mai vào lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin số